Chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Hôm nay à, mình về với Bù Đăng Bình Phước để hoàn thành à, lắp đặt và bàn giao công nghệ cho à, chú Cảnh cái dàn máy làm cửa nhôm trên pha thì trước mặt tất cả anh em thì là à, xưởng của chú Cảnh thì mình cũng mới vừa hoàn thành lắp đặt à, xong cho chú cái dàn máy này Đấy. thì à, trước mặt anh em là một con máy à, các à, hai đầu F99 cao cấp được mang thương hiệu là Factor đây toàn diện con máy đây thì nó được mang cho mình là một cái màu xanh ngọc lục bảo màu đặc quyền của công ty của chúng tôi Đấy. và một con máy à, thứ hai là một con máy à, phay đầu đố thay dòng nhanh Đây, thì cũng à, mang trên mình là màu xanh ngọc lục bảo Đấy. và cái con máy thứ ba là một con đột dập 29 dao Đấy. thì mình cũng vừa hoàn thành đánh dấu à, ghi lại chức năng à, cho chú cảnh về con máy à, thứ tư là một con máy ép góc à, cũng mang cho mình là màu xanh ngọc phục bảo Đấy. mang thương hiệu là Factor mình cũng mới à, hoàn thành và bàn giao con ngựa xong rồi Đấy. mình cũng à, thực hiện à, ép góc đây, đây, đây là cánh ờ, cửa cửa đi này đây, cánh cửa sổ này thì mình cũng có làm một cái ờ, cánh mẫu cho chú cảnh đấy cái cửa cánh cửa đi ờ, ở trong đấy ừ. thì anh em nào có nhu cầu để sở hữu cái dàn máy này thì hãy liên hệ với công ty của chúng tôi với số điện thoại trên màn hình thì công ty của chúng tôi thì có hai chi nhánh chính chi nhánh ngoài miền Bắc thì gần bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội à, chi nhánh thứ hai nằm ở trong Sài Gòn à, gần Suối Tiên à. chào em